Các bạn thân mến nhé, ngày hôm nay thì à, Sơn đang có mặt ở à, đây là trung tâm à, chợ Y Tý thuộc xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Thì ngày mai ở nơi đây sẽ có một cái lễ hội rất là đặc biệt của người đồng bào Hà Nhì. Đó là cái lễ hội, như các bạn nhìn khu già già. Cái lễ hội truyền thống này thì được tổ chức vào tháng 6 hàng năm và buổi chiều ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở nơi đây để uh, Sơn uh, ghi lại những tất cả những cái hình ảnh mà mọi người trong cái khâu chuẩn bị uh, để uh, biểu diễn cái uh, những cái tiết mục văn nghệ của người đồng bào Hà Nhì ở khu vực uh, At, uh, Y Tý, Bát Sát, uh, Lào Cai này các bạn ạ. Thì uh, trong cái video này thì có những cái điều gì uh, mà người đồng bào Hà Nhì uh, nói chung ở đây có những cái nét văn hóa riêng thì trong cái video này Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái hình ảnh đó để truyền tải lên cho mọi người xem nhé chào khán giả nào <laughs> à, một bạn à, người à, bạn nói là người dao đỏ ok rồi em em thổi đi em thổi khen đi thổi khen đi cho mọi người nghe nào ok rồi thôi được rồi nào bây giờ rồi ok bây giờ cho anh hỏi một chút là cái bản nhạc em vừa thổi thì nó có tên là gì tên là người dao đỏ luôn dạ. à <laughs> thế à rồi cảm ơn em nhé. đây các bạn nhé. những người con gái à, dân tộc Hà Nhì có những à, bộ trang phục rất là đẹp đó mà Sơn cũng nghe nói đâu là những cái bộ trang phục này ấy, thì uh, nó rất là đắt tiền đấy các bạn. À, chị gái cho em hỏi một chút là cái bộ trang phục mà chị gái đang mặc trên uh, người đây thì em uh, hồi hồi sáng này thì em có nghe nói là cái bộ trang phục này nó có giá trị nó rất là cao. Dạ vâng. Ừ, thì cái này là do là mình làm được hay là mình cũng phải mua đấy ạ? Mình phải mua, có người vẫn làm được nhưng mà ừ, như bọn em thì cũng không làm được phải đi mua ấy. À Thế như một cái bộ trang phục của người hài nhì này thì uh, mình mua thông thường nó sẽ là tầm bao nhiêu tiền một bộ như này? 7 ừ, triệu ạ. Bộ... 7 triệu đồng. Vâng. Như một cái bộ chị đang mặc đây. Đúng không ạ? Trừ trừ cái ở trên cuốn ở trên đầu ra là có mỗi bộ hà Nhì là 7 triệu ấy ạ. À trừ cái cuốn ở trên đầu ra. Vâng. Còn mà ờ, những cái, cái bộ trang phục chị đang mặc đây là 7 triệu. Vâng. Cái này thì nó làm bằng chất liệu gì mà tại sao nó lại đắt như vậy chị nhỉ? em cũng không biết được bởi vì là gia tộc của bọn em không được thiếu cái bộ trang phục như kiểu ngày lễ ngày tết ấy, không phải là lý nên là phải mặc những cái bộ như thế này vâng những cái ngày lễ ngày tết thì à, mình à, sẽ mặc những cái bộ trang phục này và đi chơi lễ tết và tham dự những cái à, buổi giao lưu văn nghệ vâng, đúng không vâng à, tháng 6 này thì là coi như là cái tháng Tết của người hài nhì vâng. và được tổ chức hàng năm vào tháng 6 này, này là là những cái tuần đầu tiên đúng không ạ? Vâng, thế ngày mai chị có tham gia văn nghệ không? Có ạ. À dạ vâng, em cảm ơn chị nhá. Em gái tên là gì vậy? Tên Sớ ạ. Tên là Sớ. Vâng. Đấy là Sớ sinh năm bao nhiêu? Em 98 ạ. À 98 à? Vâng. Ờ thế nhà Sớ có gần đây không? Có ạ, cách đây một cây. À đấy. Ừ, thì buổi chiều nay thì à, chắc là mọi người là chuẩn bị để à, diễn tập à, những cái tiết mục văn nghệ của đồng bào mình đúng không? Vâng, để ngày mai diễn. Ừ, thế là em sẽ tập những cái tiết mục là gì? múa cô già già với là và ừ, bạn cha. Múa cô già già. Duy Thí Đại Ngàn đấy ạ. À, thế là mai là mọi người sẽ biểu diễn mấy tiết mục? 5 tiết mục vâng, ờ có nghĩa là riêng của người hà nhì mình là 5 tiết mục ba ba tiết mục vâng. và các bạn người mông ờ, hai tiết mục nữa vâng. tổng là 5 tiết mục vâng. rồi anh cảm ơn em nhé <laughs> một bộ trang phục uh, người đồng bào nhì rất là tuyệt vời rất là xinh khi uh, được mọi người uh, đang uh, <laughs> diễn tập kiểu uh, đóng giả con trâu các bạn anh trai cho em hỏi là cái tiết mục này thì ngày mai có biểu diễn không ạ? Có có anh ạ. Cũng có biểu diễn luôn ạ. Vâng vâng. vâng. Bây giờ em đang ờ, Thế là khi diễn một cái tiết mục mà đóng con trâu này thì phải mấy người anh? Con trâu này ạ? Vâng ạ. Con trâu thì đang hai người còn ờ, bên ngoài ờ, có cả người dắt trâu và người đuổi trâu còn khi khi đội cái cái bộ này lên thì là hai người vâng, thôi vâng. hai người còn một người dắt trâu và một người đuổi trâu nữa đấy là khi biểu diễn tiết mục này sẽ có bốn người đúng không ạ? bốn người cộng với này nói chung là vẫn còn mấy người đó. À dạ vâng, em cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Em chào anh trai nhá. Anh trai ơi, dạ vâng, anh à, cho em hỏi một chút là cái vòng bên kia như em quan sát thấy có gậy kia là cái đấy chắc là ngày mai mọi người sẽ tham gia cái kiểu như là cái trò chơi đẩy gậy à đúng không ạ? Vâng, thì cái này thì cũng chỉ là mọi người đến đây tham dự chơi hay là được sự uh, sắp xếp của xã, của, của ban tổ chức rồi ạ? À? Cái này thì như này, um, cơ quan anh chủ trì tổ chức các sự kiện đây. Dạ. Thứ nhất là ngày mai thì ờ, anh sẽ tổ chức cho các thôn bản của xã Y Tý. Vâng. Kéo co. Cái thứ hai nữa là các thôn bản là tổ chức đẩy gậy. Vâng. Còn nếu mà du khách mà đăng ký đẩy gậy thì bọn anh vẫn cho đăng ký. À. Cái thứ hai nữa là tổ chức các trò chơi ngoài kia nữa. Dạ vâng. Là à, ờ, đu quay rồi là đu, đu cái cầu dây dạ vâng có nghĩa là tất cả những các trò chơi dân gian của người đồng bào thì ờ, sẽ được tổ chức vào ngày lễ hội chính là ngày mai đấy ạ Vâng, và các du khách đến đây tham quan mà có nhu cầu để tham gia các trò chơi đăng ký thì ờ, bên ban tổ chức vẫn cho đăng ký và tham gia đúng không ạ? <laughs> À, dạ. Dạ vâng vâng. Dạ vâng. Nó là ngày hội mà. Vâng đúng ạ. Vâng, em cảm ơn anh nhá à, đây là những cái à, đồ nghề dụng cụ để uh, cho các bạn uh, lát nữa diễn tập để sau đó là để uh, chuẩn bị cho cái khâu uh, uh, phục vụ uh, lễ hội ngày mai Toàn các <laughs> các bạn gái hâm mông rất là xinh đẹp nhá. Ồ, cho, cho, cho anh hỏi một chút là ngày ngày mai thì là bọn em là diễn hai tiết mục rồi đúng không? Vâng ạ. Thế sắp đến giờ để chuẩn bị diễn tập chưa? Ờ, rồi anh ạ. Ờ, anh sẽ gắng chờ đợi ờ, một lát nữa để ờ, xem ờ, các bạn diễn tập và có khi là quay lúc diễn tập là, là có khi còn đẹp hơn, tự tin hơn đấy nhỉ? Vâng <laughs> Đoạn à, diễn tập trên ờ, sân khấu đây luôn đúng không? Vâng. Ok các em. Phía bên ngoài này thì à, các chú các anh là cũng đang chuẩn bị à, những cái vòng để ngày mai khi có lễ hội là cho mọi người tham gia các trò chơi dân gian. À, anh cho hỏi cái vòng này là để thăm trò chơi gì vậy ạ? À? Đẩy gậy đấy. À, trò ờ. đẩy gậy là chính cái vòng này ạ. Ừ, em thấy là thể thao. Vâng, em thấy ở trong nhà có một vòng thế là cả hai chỗ luôn này. Vâng, đang à, phải để hai phương án, trời mưa thì sẽ à, chơi trong nhà, vâng. trời nắng thì chơi ngoài này nó cho nó đông hơn. vui. Dạ ừ, vâng. Hơn. Vâng vâng, cảm ơn anh nhá. Ở đây có một cái cọc rất là to, chắc là mình nghĩ là cái này là để cho mọi người tham gia cái trò kiểu như là bật tầm bông ấy các bạn ạ. Ở đây thì à, có một cái võng đu <laughs> và các cháu nhỏ đang à, rất là thích thú với trò chơi này nhưng mà chắc là ngày mai cái này cũng sẽ được uh, xếp vào trong ờ, các trò chơi dân gian của người đồng bào quá trình diễn tập của các bạn ờ, người đồng bào Hòa Nhì để chuẩn bị cho chương trình biểu diễn ngày mai các bạn. Lễ quan trọng nhất, mổ trâu hiến tế thần linh. Theo quan niệm của người Hà Nhì Đen, con trâu mổ trong ngày này đã được lựa chọn kỹ lưỡng trước một tháng diễn ra lễ hội. Trâu được chọn phải là trâu đực mới lớn, khỏe mạnh và được chăm sóc cẩn thận cho đến ngày làm lễ. Hai thanh niên được dân làng cử đi chọn châu phải là người khỏe mạnh, gia đình mẫu mực, được dân làng nể trọng. Ngoài ra, gia đình những người này không có ai chết vì tự tử, chết vì xét đánh và trong năm không có tang. Sau khi nghi thức, ơi! khá vui các bạn ạ à. vâng vâng các em ơi bê suy hẳn ra ngoài giúp chị sao lại thả ở ngay bên trong đấy thầy các Ủa. em bê thả hẳn ra ngoài phía bên ngoài của cái uh, ờ, xích tu kìa mọi người đang diễn tập diễn tập nhưng mà khá vui nhanh lùi xuống một tí sát cái để quá trình diễn tập của các bạn ấy rất là vui Thank you. vùng cao người hà nhi từ xa xưa ai đặt tên nơi này vùng đất thiêng thật huyền diệu được thiên nhiên ban tặng cho cây rừng dòng suối trời cho nước khai ruộng bậc thang dừng cho gỗ bàn ta làm nhà dừng cho nước về dân bản vui và xua đi lạnh ra mùa đông về y tí ngắm sương rơi đón mặt trời lên người y tí sống trong sương mơ sóng dâng chiều bên núi mây lang đắng du xa xưa ai đặt tên nơi này vùng đất thiêng thật huyền diệu được thiên nhiên ban tặng cho cây rừng dòng suối trong thảo hoa thơm về đi tí lắng nghe tiếng đại ngàn du người đi tí sông tròn ngàn vi vu dừng cho nước khai ruộng bậc thang dừng cho gỗ bàn đá làm nhà dừng cho nước về dân bàn vui và xua đi lạnh giá mùa đông về ý đi ngắm sương rơi đón mặt trời lên người ý đi sống trong sương mơ cho nước khai ruộng bậc thang dừng cho gỗ bàn ta làm nhà dừng cho nước về dân bàn vui và xua đi lạnh giá mùa đông về ý tinh ngắm sương rơi đón mặt trời lên người ý tinh sống lang đặng du dù em dừng đời ngàn lá luôn quanh làng vùng cao các bạn ơi chắc là có lẽ là sơn sẽ tạm thời kết thúc cái video này tại đây thôi à, rất là nhiều các bạn à, gái người nhì đang quá trình uh, diễn tập các bạn ạ à, ngày mai thì sơn sẽ ờ, ghi chọn tất cả những cái ờ, bài biểu diễn trong cái lễ hội ngày mai nhé còn bây giờ thì sơn xin phép được chào